rượu nè mưa hả trời mưa thịt nè rồi chơi thôi chứ sợ gì nữa mưa nó chỉ là mưa thôi mà mưa thì nó sẽ dẫn đến cái việc là áo mưa nó bay phập phòng phập phòng phập phòng nó là nghe lột sột lột sột lột sột ok chúc mừng hết năm ăn hại chuẩn bị qua năm ăn bám ăn cá ăn không hại à, à xin chào đồng bào đến với à, giật cục xô ý quên mất mạch xô và bây giờ là intro Rồi bây giờ là đến cái đám đông cuồng nộ sau một năm mắc dịch và ăn hại các bạn thường để ý là cái cô cái cô gì đó ở phố Trúc Bạch rồi bà doanh nhân gì đó ở Bình Thuận rồi tiếp viên hàng không rồi lưa tùm lum hết có những chuyện mà tôi không muốn nhắc ở đây tại vì người khác đã nói rồi nhưng mà tôi sẽ nói lại ở cái chỗ là ví dụ như đám đông cuồng nộ đó họ không phán xét ví dụ như đám đông đó họ có học thức họ sẵn sàng chỉ dạy cho những người sai và ví dụ như anh chàng đó ảnh muốn làm điều gì đó tốt cho bản thân của ảnh con người mà đâu có ai muốn tự diệt bản thân mình đâu ai cũng muốn ờ, làm điều gì đó tốt cho bản thân mình thôi tốt theo cách mình nghĩ chứ không phải là tốt theo cách người khác nghĩ tôi chỉ ví dụ thôi còn tôi không phán xét không phán xét đối với tôi không đồng nghĩa với việc đồng loại với cái xấu bởi vì tôi có một cái nguyên tắc là không bao giờ xen vào đời cuộc sống riêng tư của người khác hay là cái chuyện của người ta khi không được hỏi ví dụ như đó là điều có cho bản thân họ thì họ cứ làm thôi tôi đồng ý với quan điểm người ta chuyện mày làm mày tự chịu thôi tao đâu có phản đối nhưng mà khi nào mày hỏi thì tao sẽ nói ra cái suy nghĩ của tao cái cách nghĩ của tao về chuyện đó khoáng xét để làm gì bạn có chịu trách nhiệm về cuộc đời của họ mà phán xét khi nào chịu trách nhiệm đi rồi hãng phán xét nhưng mà khi chịu trách nhiệm á, thì cũng chưa chắc là có quyền được phán xét đâu cái nguyên tắc của mình á, nó là vậy thế nên mình không thích ai xen vào cuộc sống của mình cả và đôi khi ờ, đi một chuyến đi xa hay là những cái chuyến gọi là những cái gọi cho nó văn vỡ hay là những chuyến đi dài chuẩn bị nhiều làm mẹ gì ở đâu cũng có đồ cho mình thôi vấn đề là mình có biết xài có muốn xài hay không à, hôm nay cũng vậy lên đây mình chỉ có mua được hai cái vòng dây kẽm và một con dao cục thịt chai rượu chai, chai nước nếu như không có sự cố thì sẽ không có được cái không gian như thế này không gian mới lạ như thế này và nếu không có món quà này thì con sẽ có món quà khác uh ừ -huh. cuộc sống nó đơn giản vậy thôi nướng thịt chín rồi thì ăn ngon nuốt miếng mắt kháng nghĩ ra nó tê mồm cứt dê yên tâm là có chuẩn bị thuốc ờ, tiêu chảy trong ba lô rồi không phải nóng quá nước bên bây giờ cắt cái sóng dao thì chỉ đứt rồi làm sao ăn được cục này ủa sống dao uhm. một bữa ăn thật là thịnh soạn thế giờ đó là điều bạn thấy thôi và điều bạn nghĩ thôi còn khi mà bạn trải qua rồi á thì nó cũng vậy không đũa không dĩa không kéo không dao có cái kéo cắt ron cái kéo xua xe trong khùng má lại lấy kéo nó cắt đồ ăn ăn má ăn nhớt không nó kỳ lắm luôn uhm. à. có gì hơn thế này nữa thịt đã chín rượu có trong chai mắc khen có đây có ít hạt dổi nữa nhưng mà ở đây không có cối và thôi để bữa sau ăn hạt dổi à trước khi được nhận đầu xuống sông để rửa tội á, thì mình cũng nghĩ đến một cái điều gọi là cứ mỉm cười đón nhận mọi thứ cuộc sống này ban tặng trời mưa mà trên đồi gió và trong túi chắc còn được mấy chục ngàn tiền mẹ để mua thịt hết tiền đi mượn mượn xong đi làm trả chứ bây giờ không lẽ phải khóc lóc và xin ỷ ôi để đón nhận mọi thứ mình có được rồi ai sẽ là người uh, đứng đó ra nghe những điều đó ngoài bản thân mình ra bởi vậy hãy mỉm cười có gì để làm lanh do sắp tới mưa đẹp rồi thịt thì đang thơm rượu thì còn trà rượu thì ủa đâu có cay đâu khà má khà xạo